Cho bạn, câu hỏi của chúng ta là làm thế nào để có thể đóng gói xây dựng được dòng sản phẩm giá cao và trong video của bạn. Và hiện trong video này tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý để giúp bạn có thể đóng gói xây dựng được nhóm sản phẩm giá cao và trong menu của bạn thứ nhất là chúng ta có thể tạo ra những combo với set dựa trên dòng sản phẩm đã có trong menu của mình và ngay lập tức chúng ta đã có những nhóm dòng sản phẩm giá cao mà chúng ta bán thứ hai là chúng ta muốn bán được những sản phẩm giá cao chúng ta cần phải tạo ra những sản phẩm khác biệt khác biệt ở đây là khác biệt về tính chất của sản phẩm hoặc là một khác biệt về nguyên liệu đầu vào màu mã mẫu khác biệt về quy trình cách thức tạo ra hoặc là khác biệt về bao bì mẫu mã tên gọi của ăn mãn ngủ thì ngay lập tức chúng ta đã, đã tạo ra một sự khác biệt cho các sản phẩm mãn ngủ và đối thủ không có và chỉ có chúng ta có thì chúng ta sẽ bán được giá cao trong nêu của mình và dạ, qua video này thì mình hy vọng rằng bạn biết cách để triển khai và xây dựng à, những sản phẩm nhóm sản phẩm giá cao và trong nền của hòa bình